là trên anh mà sao nó tự gây bay khiến anh nghĩ tất cả chỉ là mơ thật chứ làm gì giữ được bàn tay cô níu như rằng tan nát hết rồi chẳng muốn nghĩ sao duyên trời trắng thâu ngồi nghĩ đến em chờ đợi đâu trời mưa ngâu buồn rất lâu điều anh muốn nói giờ em ôn chưa tình yêu đôi khi cô níu chưa chắc đã về với nhau điều gì khiến mắt lệ tràn hoen mi ngày em đi trời mất chi ngày anh nắng không có nơi đây ngày chia tay lại thế này gọi mưa kéo đến buồn thêm sương lạnh trong nỗi buồn phây quanh trái tim lại thấy đau vì nhớ em dù có gọi thời gian trở lại nơi đây lý trí anh vẫn để người bước đi cuộc đời đã nói mình dành cho nhau tại sao duyên trời chẳng thâu ngồi nghĩ đến em giờ nơi đâu trời mưa ngâu buồn sớm. fashion when we night